Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy cường lên thì uh, hôm nay giới thiệu đến cho bà con quý vị các bạn thì uh, cái máy ờ, gieo hạt hai uh, chức năng mẫu 2020 đời mới đây thì tổng thể của máy đây, thì máy cũng uh, giống như đời cũ thôi nó có 12 răng đấy hai sáu răng gieo hạt và 6 răng bón phân thì đến cái đời này thì nó có thêm cái chức năng là thay đổi cái độ nông sâu của cái phần gieo hạt đấy cũng như là việc thay đổi uh, mỏ cũng như khoảng cách nó dễ hơn đấy thì tổng thể nó như thế thôi đấy thì sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho bà con ờ, lắp sơ qua cái máy gieo hạt này đấy thì nó là hai chức năng vừa gieo hạt vừa bón phân đấy, trước tiên thì ờ, mình sẽ lắp cái phần ờ, để hướng dẫn cho bà con cái phần thay thay đổi kích cỡ hạt đấy thì số này chúng ta có một lẩy và bóp vào vặn ra bóp cái lẩy đấy thì ở trong này chúng ta sẽ có hai sàng như này sàng trên chúng ta rút ra lùi là không không để cái cái cái này à, này cái gạt hạt này rất vào máy nhá còn cái sân dưới thì lùi chúng ta phải gạt hết cái này, này. đấy thế ra dạ thế thôi thì chúng ta khi à, lắp lắp sàn này tốt nhất là chúng ta nên chọn cái sàn nào nó vừa cái hạt giống của mình đấy ở đây chúng tôi có 6 à, cái sàn 6 cái, cái, cái hạt này nó từ đến từ 1 đến 6 đấy có, có số trên này một này 1 2 3 4 5 6 đây đấy 2 3 này 4 này 5 này 6 này có các số đánh số trên số, các, các à, thanh hạt này đấy. Nếu chúng ta lắp thì ở, ở đây khác với đời trước thì ở trong này chúng có cái lõi này hình tam giác này đấy như ở trong này chúng ta lưu ý là phải lắp trùng với nó thì khi lắp cái sàng dưới chúng ta đầu tiên phải bỏ hai khay này vào trong cái, cái thanh dài này đấy ta gạt hết cỡ đi thả xuống làm sao nó lọt vào khe được thả ra đấy là xong đấy, còn cái, cái trên cũng tương tự con cái trên nhìn ra bật thì cần bỏ hai cái, cái chỗ gạt hạt này vào thanh này là ok đấy là xong còn ở phần trên một chúng ta ở đây chúng tôi sẽ có hai cái tấm như này đấy hai tấm để che trên này một là chúng ta sử dụng cái tấm này hai là dùng tấm này tấn này thì chúng ta chỉ để uh, loại uh, ờ, bỏ bỏ vào cái khay khay thế này khay hạt lớn hạt lớn nhất đấy thì chúng ta ở số lỗ tròn này chúng ta bỏ vào đây kiểu đấy quá lại còn bình thường những cái, những cái sàng sáu cái sàng nhỏ thế này thì chúng ta dùng cái nắp như thế này trước tiên chúng ta sẽ ở đây có cái tam giác này chúng ta bỏ lọt vào này đấy. rồi chúng ta thấy các cái rãnh như này sập xuống bẻ ra Đấy, xong Đấy, ờ, xong quá trình mình ờ, thay sạc thì ờ, thay dây hạt còn ở đời mới thì sẽ khác với đời cũ một chút đó là cái phần chúng ta có thể tăng được cái độ nông sâu của cái hạt giống của mình Đấy, bằng cách là ở đây là máy trần của nó thì chúng ta muốn cái hạt của mình nó nông hơn một chút chúng ta sẽ lắp một tấm như này như tấm đỏ như này kèm theo Đấy. Đó, bỏ sắt vào đây và trong túi đồ này sẽ kèm theo những con ốc những con nhỏ này Đấy. chúng ta lấy cái uh, tô vít vặn ốc vào đây trực tiếp vào đây Đấy. đơn giản thế thôi còn các mỏ của máy thì vẫn là bằng inox chống gì rồi đặt cửa sổ máy cao hơn Thì con máy thì nó chắc chắn hơn nhiều so với đời cũ huyết độc thì giống như các đời trước đó Nếu chúng ta cứ bỏ vào thì đẩy đi thì những cái khi mà cái vòng cái bà bánh bánh như này đến nơi các cái dây hạt thì các khay sẽ mở ra tức mà cái mỏ sẽ mở ra như thế này đấy tương tự như thế thôi xoay mỏ sau đây sẽ ờ, tiến hành lắp uh, sơ qua máy cho bà con đây là phần tay cầm đấy thì tầm uh, ờ, phần tay cầm thì uh, bà con thể chú ý là đây nó có hai cái phần lỗ để nhét vào như thế này đấy mình lấy lấy lỏng của hai con ốc hai bên như thế này đây có hai con ốc hai bên này đấy mình lấy lấy lỏng ra tiến hành nhét vào do là máy mới nên là nó hơi uh, hơi sát hơi chắc bạn ra chút nữa không được rồi, được rồi. rồi đấy thì bắt đầu mình tiến hành dắp vào đấy và khóa lại cái đời mới tay cầm nó cũng thông minh hơn nó chỉ cần một uh, thao tác thôi thì là mình có thể uh, lắp cái tay cầm vào rồi bên kia không cần xếp lọc chỉ cần xếp cái kia và nó giữ đấy thì là còn đây là cái phần để mình lắp đất ở phía sau đấy, cái lưu để lắp đất ở phía sau đây trong tủ đường này nó kèm hai con ốc đây chú ý này có hai con ốc dài như thế này nghe mày đó đấy mình lắp hai bên rồi Đấy thì sau khi uh, lắp cái phần uh, để uh, lắp đất ở phía sau thì là uh, cơ bản thì chúng ta đã hoàn thành cái máy rồi. Đấy thì ờ, kèm theo máy có hai cái phần tay ờ, cao su như thế này Đấy mình lắp lên phần tay cầm Đấy, để khi cầm thì nó êm êm ái hơn Đấy thì tổng thể con máy như thế này thôi Máy trong khá là chắc chắn Đấy với con máy đời mới này thì uh, bà con có thể thay đổi cái khoảng cách gieo hạt cũng như là thay đổi được cái độ nông sâu của hạt Đấy, cũng như là nó có hai khay như thế này khay bón phân và khay gieo hạt đây bên này là khay bón phân à, ba khay gieo hạt bên này khay bón phân dung tích khay khá là rộng nên là đảm bảo được cái việc mà bà con à, bỏ được nhiều hạt hơn cũng như là bỏ được nhiều phân hơn mình đỡ phải à, cái việc mà uh, châm hạt châm phân vào nó nhiều lần để tránh cái việc uh, mệt mỏi cho bà con đấy thì ở chỗ này có một chỗ nữa là chúng ta muốn cho quả cái quả lô này nặng xuống nó tì đất xuống thì chúng ta có thể bỏ một vật vật gì đấy vào trong này để cho nó nặng quả này nó tì đất xuống đấy thì bà con có thể tháo ra như thế này một là đổ nước hoặc là đổ cát vào mình có thể đổ cát vào đấy, thì là nó sẽ nặng hơn Đấy, thì bà con có nhu cầu mua cái máy à, gieo hạt hai chức năng vừa gieo hạt vừa bón phân đời 2020 thì có thể liên hệ bên à, điện máy Cường lên địa chỉ 923 Giải phóng Hoàng ma Nội hoặc qua số điện thoại à, chúng tôi để dưới góc màn hình đây thì để được báo giá và tư vấn tốt nhất thì uh, mua máy uh, mua máy bên điện máy Cường lên sẽ được cam kết một điều là bà con có thể đến uh, máy chuyển đến tận nhà kiểm tra thanh toán tại nhà đấy đúng máy thì bà con mới phải thanh toán chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn